Xin chào các bạn, như các bạn đã thấy trên tay mình đây Đố các bạn biết đó là bánh gì Một loại bánh rất quen thuộc đúng không ạ à, Bánh này thì mình nhớ là ngày xưa khi mà lúc còn nhỏ ấy, Thì suốt ngày chỉ mong đến à, trung thu để được ăn cái bánh này này Bánh này chính là bánh nướng đó các bạn Thì à, hẳn là tuổi thơ các bạn kể cả đến bây giờ thì cũng không ít người là không biết cái bánh này đúng không ạ Đó, thì à, ngày hôm nay đây mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cái video chi tiết để làm cái à, bánh nướng này nhé thì à, ngay sau đây thì mình à, sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các bạn à, đi theo mình nhé Đó. Ờ, chào mừng các bạn đã đến với kênh của tiệm bánh mộc thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh trung thu truyền thống thì à, như các bạn thấy ở đây mình gồm có các cái nguyên liệu ở đây là để làm vỏ bánh nướng thì um, đầu tiên chúng ta sẽ mình sẽ giới thiệu qua một chút về các cái nguyên liệu ngày hôm nay nhé thì ở đây mình sẽ có là hai quả hai dòng đỏ trứng gà này đây là nước đường uh, ờ, 400g nước đường các bạn có thể là mua nước đường ờ, người ta đã nấu sẵn hoặc là mình nấu nhưng mà khi mà mình nấu cái nước đường này thì mình phải để khoảng ít nhất là từ nửa năm trở đi thì các bạn mới sử dụng được nhé thì nước đường để càng lâu thì bánh càng sắc nét ạ 600g bột mì ở đây mình sử dụng bột mì số 11 tức là hoặc là bạn nào mà không không mua được bột mì số 11 thì các bạn có thể uh, trộn bột số 8 với lại bột số 13 hoặc có thể sử dụng là bột mì đa dụng ạ dầu ăn dầu ăn ở đây mình sử dụng là 100 gram dầu ăn ở đây là 4 gram baking soda thì mình giải thích một chút là vì sao mình sử dụng baking soda bởi vì baking soda là một dạng muối nở nó làm cho bánh trở nên mềm và xốp hơn thì Đầu tiên thì mình sẽ trộn các hỗn hợp khô lại với nhau Sau đó mình trộn các hỗn hợp ướt lại với nhau Đầu tiên thì mình sẽ trộn baking soda và bột Trộn um, cho nó đều lên Sau khi mà mình đã trộn xong hỗn hợp khô thì bây giờ mình sẽ đi trộn các cái hỗn hợp ướt này lại với nhau ạ à. trộn đều lên với nhau như thế này ở đây thì các bạn lưu ý là cái cái cái vỏ bánh này này khi mà mình trộn trộn hỗn hợp ướt với liệu hỗn hợp khô ấy, thì mình không sử dụng máy đánh mà mình sử dụng tay để mình um, nhào mình bóp và mình um, tức là mình bóp cho đến khi mà bột hai cái loại bột uh, hỗn hợp lỏng với liệu hỗn hợp ướt ấy nó hòa quyện với nhau là được chứ các bạn không nhào lâu nhé nhào lâu thì cái bột bánh nó sẽ bị dai không ngon đâu ạ khi mà cái hỗn hợp ướt nó đã quyện vào với nhau rồi thì bây giờ mình sẽ đi đổ hỗn hợp ướt vào hỗn hợp khô thường như các bạn biết thì baking soda ấy nó là một dạng muối nở nó làm cho bánh nở và mềm sâu hơn nở to hơn nhưng ở đây khi mà mình sử dụng trong bánh trung thu ấy thì mình chỉ chỉ chỉ um, tức là cái um, ý định của mình cái ý đồ của mình chỉ là để cho bánh trung thu nó mềm hơn thôi chứ ờ, không cần nó phải nặng to thế nên là mình sẽ sau khi mà mình trộn hai cái loại uh, hỗn hợp ướp và hỗn hợp lỏng này lại với nhau mà nó đã quyện vào rồi ấy, thì lúc ấy là mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 30 phút đến một tiếng để cho cái um, baking soda nó bay hơi đi thì nó sẽ sẽ sẽ không bị bánh nó sẽ không bị nở quá cái bột bánh nhá đã cho bột bánh ờ, nướng nghỉ thì ờ, sau khi mà nghỉ được khoảng một tiếng thì mình sẽ vê bột thành ờ, từng miếng như thế này từng, từng từng viên tròn như thế này thì bánh ở đây mình sẽ làm theo tỷ lệ là 11 tức là 50 vỏ và 50 ruột hoặc ngoài ra thì các bạn có thể làm là 100 gram vỏ ví dụ như đối với bánh 200 150 gram thì là 200 vỏ à 100 ruột và 50 vỏ tức là theo Ờ, tỷ lệ là 21 thì ở đây mình sẽ làm theo tỷ lệ là 11 thì ngoài ra mình giới thiệu một chút với các bạn là ở đây là mình có nhân này đây là vỏ bánh À, ngoài ra mình có sử dụng thêm một chút bột áo để lát nữa khi mà mình đóng khuôn ấy, mình đóng thì bánh nó sẽ nét hơn và đây mình sử dụng một chút dầu ăn thì bây giờ mình sẽ đi đóng bánh nhé các bạn nhé thì đầu tiên là cái vỏ bánh như thế này thì mình sẽ dùng một ít bột áo mình xoa cái vỏ cho cái vỏ nó tiên là mình sử dụng ít bột áo thế xong sau đó là đây mình sẽ ấn ấn cho nó dẹp ra ấn ờ, vừa phải như các bạn nhé sau đó mình sẽ cho nhân vào thì mình sẽ úp bằng xuống như này đó. sau đó thì mình miết dần đó mình miết thế này thì cái vỏ bánh nó sẽ đều nó không bị chỗ nhiều chỗ ít sau đó mình vo lại một lần bây giờ sau khi mà xong thì mình sẽ lại lớp một lớp vỏ áo như thế này sau khi mà mình lớp một lớp vỏ áo như này ạ thì bây giờ các bạn thấy là mình có cái khuôn ở đây khuôn này thì mình sẽ sử dụng cái à, dầu ăn này mình quét vào khuôn như thế này sau khi mà mình sử dụng dầu ăn mình quét vào khuôn thì bây giờ mình sẽ đặt khuôn vào bánh sau đó mình sẽ để thăng bằng và mình ấn ấn chặt nhé bây giờ sau khi mà mình ấn xong thì mình sẽ nhấc khuôn ra đó đây các bạn thấy bánh rất là nét luôn ạ thì bây giờ mình sẽ đặt sang đây sau đó mình tương tự mình làm với lại các cái vỏ bánh khác thì đầu tiên là mình cũng sẽ lớp một lớp vỏ áo như thế này cái lớp vỏ áo này làm cho cái vỏ của mình nó khô hơn và nó tức là nó không dính nó chống dính đây. sau khi mình như này xong thì bắt đầu mình cho nhân vào ở đây thì nhân mình đang làm ở đây là nhân à, dừa giờ xong thì sau đó mình lại tiếp tục mình xoa xoa cho bột áo nó thấm vào xong sau đó thì mình lại lấy dầu ăn à, mình quét vào khuôn này quét một lớp mỏng thôi nhé các bạn nhé các bạn lưu ý quét một lớp mỏng thôi Bánh rất là nét đúng không ạ? Đó Mình sẽ tha bánh này Tiếp theo Mình cứ làm như vậy cho đến khi hết nha các bạn nhé xong vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ đem đi nướng thì đầu tiên mình sẽ nướng khoảng 10 đến à, khoảng 10 phút 8 đến 10 phút ở nhiệt độ là 185 độ đó thì sau khi mà chúng ta lấy bánh ra thì chúng ta sẽ để nguội khoảng 5 à, 7 phút sau đó xịt nước xịt qua nước lên các mặt bánh cho bánh nhanh nguội hơn và chúng ta mới bắt đầu quét trứng thì bây giờ mình sẽ đem đi nướng ạ các bạn thấy bánh sau khi mà nướng là một xong ấy ạ đây thì à, sau khi mà mình đã nướng lần một ở nhiệt độ là 185 độ trong khoảng thời gian là 8 phút thì bây giờ cái mặt bánh nó đã xe vào như thế này nó hơi đục đục vào và bánh thì mình đã để cho nguội rồi thì bây giờ mình bắt đầu đi quét trứng trứng ở đây của mình là mình sử dụng ờ, một quả trứng gà một quả trứng gà mình mình lọc mình dây các bạn phải dây cho nó không tức là cho cho cho nó mịn ra như thế này các bạn dây qua cái lọc ấy ạ đó sau đó thì các bạn cho thêm một ít dầu mè và cho bánh nó um, bóng thì bây giờ mình sẽ đi quét nhá các bạn để ý này khi mà mình quét lại thì mình sẽ quét nhẹ một lượt như thế này để cho trứng nó vào các cái khe chúng ta không quét quá dày cũng không quét quá nhiều nhé chúng ta quét một lớp mỏng thôi để nó không mất đi cái viền hoa văn với lại cái thứ hai ấy, là các bạn lưu ý là chúng ta không quét khi mà bánh còn nóng khi mà bánh còn nóng ấy chúng ta quét thì sẽ làm mờ hoa văn thì chúng ta cứ để bánh thật nguội đi sau sau đó bắt đầu chúng ta quét trứng trứng này thì chúng ta sẽ quét hai lần lần một chúng bây giờ chúng ta sẽ quét quét xong trứng thì chúng ta sẽ đi nướng trong vòng 10 phút tiếp theo ở nhiệt độ là 195 độ à, sau khi mà nướng 10 phút tiếp theo ấy, thì các bạn lại tiếp tục để nguội và quét trứng lần hai à, thì các bạn cũng à, sau khi mà các trứng lần hai xong thì các bạn lại để bánh à, vào trong lò nướng và nướng tiếp với nhiệt độ 195 độ trong vòng 15 phút nữa khi mà bánh vàng thì chúng ta lấy bánh ra như thế là chúng ta đã hoàn thành à, một mẻ bánh rồi đấy ạ cũng tương đối là bất công đúng không ạ thường các cái loại bánh khác thì chúng ta chỉ cần nướng một lần đến hai lần nhưng riêng cái bánh trung thu này thì chúng ta cần phải nướng đến 3 lần mới được ra thành phẩm bánh trung thu sau khi mà chúng ta đã nướng xong ạ đó thì các bạn thấy vẫn rất là rõ nét đúng không ạ <laughs> thì các bạn thấy này ở đây mình có một cái bánh rất là bé bé xíu luôn cái này là do bột nó còn thừa ấy nên là mình làm một cái chiếc à, bánh bé xíu là đáng yêu đúng không ạ Đó, các bạn nhìn hoa khi mà khi mà những cái hoa mà nó có họa tiết to như thế này này thì khi mà lên hoa nó sẽ rất là nét ấy. Đó. hoa này cũng vậy này Đó. còn rất là nét luôn ạ cái bánh này thì vừa mới nướng xong nên là màu nó vẫn ờ, chưa xuống màu chúng ta để khoảng một hai hôm ấy cái màu nó xuống sẽ rất là đẹp luôn ạ đây các bạn đã theo dõi video của mình thì à, sau đây mình xin phép à, kết thúc à, video tại đây nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì à, các bạn có thể à, để lại à, bình luận ở bên phía dưới bài đăng à, bên mình sẽ tư vấn trả lời cho các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn chúc các bạn à, thành công nhé